được cái bình áo clip vì à, đã lỡ tay đổ quá nhiều như thế này kia mới là bình BCA kìa mình à, tí nữa mình sẽ cầm đến đó bây giờ mà, mà chiến một bài vai này trước cân 12,5 cân dễ chia làm hàng hai lượt thôi hai lượt nhân 10 có bài đẩy vai này bài và vừa bài vai ngang mình vừa tập này đó hai bài đẩy vai một bài vai ngang ừ. rồi sau đó là mình sẽ tập hai bài vai sau được ờ, gần 50 phút rồi lên bài đẩy vai này Đó. nhưng mà trước khi đến à, thì mình sẽ chọn cho anh em xem xem là hôm nay mình sẽ đẩy mức nào Đó. đây đây là 30 kg đó. Bình thường thì mình à, đẩy được 40 đấy và ờ, hôm nay mình sẽ mấy hôm nay à, thì uh, vợ sinh uh, chồng cháu á uh, <laughs> hơi mệt <laughs> ăn uống nó không được đủ đầy đủ nên là hơi mệt uh, mong các bạn thông cảm uh, mình sẽ cố gắng đây là BCAA và mình sẽ uống hết cái bình BCAA này nữa anh em à, chờ mình mình đang lấy nốt cái áo đây nhé ba cơn sáu Cô sản 10 hộp quả 30 now. sự cố gắng đứa nào tập ờ,